Hello, xin chào các bạn, mình là Khoa Nguyễn Số điện thoại của mình là 0966 222 230 Thì như các bạn cũng đã biết Khi mà người đàn ông mà bị các tình trạng về sinh lý, xuất tinh sớm Hay là những dương vật không thể cương cứng, rồi là cương dương Thì cảm giác trong người lúc nào cũng khó chịu, bực bội, Đấy là nỗi ám ảnh của các đợt nắm dẫn cho các bạn Của các đợt mây râu Nhưng mà các bạn đừng lo lắng Bởi vì hiện nay đã có dòng sản phẩm viên sủi cương dương XZ Một dòng sản phẩm viên sủi cương dương để từ nước Nga sản phẩm này là một dòng sản phẩm đến từ công ty Handel Garden nha các bạn đây ít cho dễ formen Thế sản phẩm với sủi cương dương này nó dễ dàng sủi hoa tan trong nước vì thế nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình dễ dàng hấp thu có tác dụng nhanh chóng hơn so với các dòng sản phẩm thuộc cương dương các bạn ạ nó sẽ tốt hơn các dòng sản phẩm thuộc cương dương hiện nay thì XYZ này với các thành phần chính đặc biệt phải kể đến là cây nhân sâm và cây mắt cá là những cái hạt những cái loài sản phẩm những cái loài dược liệu thứ thiên nhiên rất là quý hiếm và mạnh mẽ trong cái vấn đề tăng cơ sinh lý cho nam giới vì thế khi các bạn nam sử dụng nó sẽ rất là hiệu quả và mạnh mẽ giúp cho các bạn nám có một cái cầu nhỏ thật là cứng cứng nhân bằng một cái cầu nhỏ thật là vững bền vững chắc một cái thời gian quan hệ tình dục cực kỳ lâu đủ để khiến cho người phụ nữ lấy được nhiều lần và người nam giới thỏa mãn đây để con tem chống hàng nhãi hàng giả nha bạn đây tem niêm phong đây đây còn con tem nha các bạn ạ con tem này được thiết kế là đặc biệt nó vừa bóng và vừa nhã các bạn ạ đây vừa bóng và vừa nhã các bạn thấy không để phân mã vạch các bạn có thể chất thông tin từ đây thì với sự cương giữ chai giải này nó có hai cách sử dụng cái cách đầu tiên á, là các bạn có thể sử dụng gọi là một phương pháp khẩn cấp một cái phương pháp chữa cháy là các bạn uống trước khi quan hệ từ 45 phút tới 60 phút thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể cưỡng cứng cầu nhỏ và kéo dài thời gian quan hệ một cách lâu dài và phương pháp thứ hai ấy, là các bạn hãy sử dụng thường xuyên đều đặn hàng ngày các bạn uống một ngày một lần các bạn uống trước bữa ăn 60 phút nha các bạn 60 phút các bạn uống một viên các bạn hoa tán với 200 ml nước đây 200 ml nước các bạn thế khi các bạn sử dụng thường xuyên đều đặn như vậy thì cái khả năng sinh lý của bạn sẽ được tăng cơ trong một cái liều trên của nó nha các bạn là tầm 30 ngày tương đương với 3 hộp XYZ này một hộp như vậy sẽ có 10 viên nha các bạn rất là đơn giản và dễ dàng ở đây là sẽ có cái một cái bảng và đặt bằng tiếng Việt để giúp các bạn có thể dễ dàng đọc và hiểu đây thế ngoài trên dòng sản phẩm ít XYZ này bên mình có cung cấp một số loại sản phẩm chính như nước hoa kích dục nam nước hoa kích dục nữ trái xịt chống xuất tinh sớm hay là cái titan làm to dương vật đây các bạn nam đang quan tâm thì các dòng sản phẩm nêu trên thể liên lạc qua số hotline 0966 222 230 để được tư vấn còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau